đập phá sự mê tín xem ngày tốt xấu của văn minh Trung Quốc, nhưng lại bày vẽ cúng kiến tụng niệm theo sự mê tín của tôn giáo này, cất nhà, cưới hỏi, chết, bốc mộ, làm chuồng nuôi gia súc, đều đem kinh Bát Dương ra tụng để cầu tài, cầu lợi, thì sự mê tín lại còn dị đoan lạc hậu nhất. Xem ngày tốt xấu, người ta dựa theo luật âm dương mà tính toán ra ngày tốt xấu đối với con người còn có chút khoa học còn Kinh Bát Dương thì không có khoa học chút nào, chỉ dựa vào chư Phật cứu độ, gia hộ tai qua nạn khỏi thì thật là lạc hậu. Nếu giết người, cướp của, đi buôn đồ lậu thuế bị bắt ở tù, rồi đem Kinh Bát Dương ra tụng, thì dù cho tụng cả ngàn biến cũng chẳng tiêu tai giải nạn nổi. Đó là sự lừa đảo của các loại kinh đại thừa với những người chưa có trình độ kiến thức sâu rộng mới tin và nghe theo. Từ các mê tín xem ngày tốt xấu đến cái mê tín cúng bái của kinh sách Đại Thừa, tất cả đều là lừa đảo người để làm tiền một cách trắng trợn mà không ai bắt tội được. Quý Phật tử cần nên sáng suốt, đừng để bị lừa gạt bởi những kẻ vô lương tâm làm nghề bất chính. Phải mạnh dạn thực hiện đạo đức nhân quả không làm khổ mình, khổ người, tức là sống thiện, làm thiện, ăn ở thiện, thì mọi phước báo và sự an vui sẽ đến với quý vị.